xuống hời xuống hỡi chứ mấy tình xuống chứ bắt đi con đò tình chung mà kẻ cháy sông hư là sông chứ mây sau đầu quân ông sang rồi còn voi ông lỗi rằng thì sao son có hà đông hồ rằng thì sẽ gối ấy ơi ý ai sẽ gỗ là gỗ cho dày bắt cầu là qua sông cái chút cùng để thầy là thầy mẹ sang lãnh quan có lớn truyền son đường là đường cho lịch bắt cang chuối ấy binh lại là lính binh phục dịch là dịch quân che rồi che lại là băng ly che trên thì tình chúng bằng gỗ táo chút cùng dưới đè tâm van nô là gỗ lim đồng tiền là tiền sanh thì thích bồ có em là em chứ mấy chẳng là con chim chiến tràng con chim trà chim sang ai này ao là có ao rồi ao lại là dưới ao sóng gió tình chúng chả có chút cũng đâm sao là sao chứ mây ờ, đâm ờ, mãi là ai ơi đâm mãi có thế à thì nay là ai ơi đâm mãi có thế à thì